Xin chào anh em, hôm nay đại lý cờ bạc bịp giới thiệu anh em tất cả loại mẫu máy đánh bài trên thị trường Việt Nam mà bên công ty nhà tôi phân phối từ những mẫu máy đánh bài giá rẻ nhất trên thị trường đến những mẫu máy đánh bài cao cấp nhất, đẳng cấp nhất để em đi chơi chiến thắng mọi sóng sới lớn nhỏ 100% đây là con S888 đây con S7 CVK 450 máy chủ lực nhất đó CVK 700 mới ra nhất anh em này đây con CVK 600 ngụy trang iPhone X đây con VP6 giá rẻ anh em này để em đi chơi thuận tiện trong tất cả các sòng sới lớn nhỏ khác nhau anh em này đây là các loại phụ kiện đi kèm để soi bài mã vạch các loại mẫu đồng hồ tôi đều cung cấp hết điện thoại cùi bắp soi bàn vạch rất nhỏ gọn đơn giản hẹp ví bóp soi bàn vạch đúc tiền bình thường này đúc chúng minh thư bình thường luôn thì em ý này máy đánh bài là phải đi kèm với bài nhà tôi bài nhà tôi là mua quán tạp hóa về xử lý các loại mẫu bài nhà tôi đều cung cấp hết bài đáp bồ ca kim cương xanh kim cương đỏ dòng vàng dòng đỏ anh em quan tâm sản phẩm đặt mẫu bài thì alo trực tiếp số điện thoại 0984 31 48 để tư vấn miễn phí cung cấp dụng cụ cờ bịp em này kèm với nó tất nhiên là phải có cái tai nghe siêu nhỏ nữa em nhé. tai nghe nhà tôi có rất nhiều loại để em đi chơi rất là kín đáo bảo mà nó chỉ nhỏ và hạt đậu thôi chơi là chiến thắng chơi là chiến thắng anh em này các loại mẫu máy khác nhà tôi vẫn còn nhưng mà cái khung hình cho phép tôi chỉ bày độ gần chục loại mẫu máy ra thôi thôi anh em nhá thì cái máy chủ lực nhất đó là con CVK 700 nay tôi sẽ đánh đôi ba tiếng bài của con cvk 100 này ưu điểm lớn nhất của nó là tôi đã khắc phục đó là thời lượng pin sạc hai tiếng em chơi liên tục 10 12 giờ đồng hồ rất là trâu bò rất là khỏe luôn máy là trên iphone nghe gọi lắp sim lướt zalo facebook bình thường máy chơi ban ngày ban đêm đều rất là chuẩn chỉ vì tại sao vì thiết kế 6 camera hồng ngoại em nha lên chơi rất là chuẩn luôn ban ngày như ban đêm máy báo chính xác xô sạch cao thấp đều báo chuẩn chỉ thì ở miền Nam miền Bắc thì anh em sẽ chơi tiến đến miền Bắc này ba cây liêng sâm phẩm miền Nam thì binh ngầu hầm năm ná bài cào là đều chơi hết tiến đến miền Nam đều chơi rất chuẩn chỉ để không làm mất thời gian của em nữa chăm nghe không bằng một thấy chăm thấy thì không bằng một nhìn tôi sẽ đánh đôi ba tiếng bảng em biết độ chính xác chuẩn chỉ ra làm sao em lý này nhiều em chưa hiểu về đồ lại hơi bỡ ngỡ anh em nhá máy này thao tác rất đơn giản anh em chơi hướng tôi hướng dẫn cho em năm mười phút là anh em chơi con này lên từ hàng thì nhân viên sẽ hướng dẫn cho anh em để có cái đồ chơi chuẩn nhất anh em nhá Rồi tôi sẽ đi vào thực tế này đầu tiên tôi sẽ chơi cho em bộ môn binh sáu lá anh em nhá tôi đánh thực tế luôn này bài để như đạo báo anh đặt xuống này máy báo 4 anh em thấy không rất là nhanh luôn đặt xuống cái báo này em thấy không? máy báo một một tôi sẽ lập tức bốc một lá đi chia bốn tụ đây đang để bốn tụ là bài tôi là to nhất anh em nhá đây đánh binh sáu lá anh em nhá em nhìn kiểm chứng cùng tôi tập trung coi hết cái clip này vào anh em này để xem có cái đồ chơi nào nó đẳng cấp nó chuẩn chỉ không anh em thấy không đây sáu lá này Đấy, đánh là ăn được tiền đánh là ăn được tiền anh em nhá không thể sai được luôn anh em thấy không đã chơi là ăn được tiền Đấy, tôi kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa này Đấy. thì không nên chơi xanh chín xanh chín mười hôm thu tha cả mười rất là vất vả anh em cần để dọc vẫn báo này một anh em thấy không rất là nhanh để ngang dọc xô sạch đều báo hết số người chơi có thể tăng giảm tùy ý anh em muốn anh em nhé đây tôi chia thực tế này để anh em kiểm chứng cái bài tôi xem máy báo nó có chuẩn chỉ không anh em thấy không đã đánh là được tiền đánh là được tiền anh em này anh thấy chưa nhìn bài thực tế bài làng này cái bài làng không có gì hết anh em nhé đây em thấy không đấy tôi chuyển sang cho em ờ, sang đến bài cào này máy chơi được tất cả trò nha thao tác thì nhanh gọn đơn giản chính xác máy như con iPhone bình thường có mã vào mật khẩu hai lớp luôn anh em này Đấy, quay trở lại này kỷ niệm cho anh em cái bộ môn đó là bài cào Đấy, bắt đầu chơi thì uh, khi em không muốn chơi con iPhone này thì tôi sẽ ngụy trang tất cả các dòng uh, kết nối mã vạch anh em nhé Đấy, hay là vòng phong thủy đồng hồ đây là bài cào anh nhé vẫn số tụ là bốn số người chơi thể tăng giảm tùy ý bài này là bài to nhất này đây đánh bài cao miền Nam này chín nút khẳng định là to nhất rồi à, không thể kém được đây bảy này bảy này một nút này em nhìn chín nút này di năm bốn anh em nhé tiếp tục anh em này trải nghiệm thực tế này pin thì siêu trâu luôn nhà tôi là đại lý lớn cho nên giá cả phân phối cho anh em là giá cả rất là phải chăng, máy báo 6 anh em này tôi để cái địa hình gồ ghề xem máy báo có chuẩn không anh em này à, cứ đặt xuống là máy báo này máy báo hai em ạ báo hai thì sao anh em chỉ bốc hai làm nó có rất nhiều chế độ báo anh em nhé báo một tụ lớn nhất hai tụ lớn nhất báo cả làng báo cả lá anh em nhé. tôi khẳng định luôn năm nút là to nhất rồi ba bốn ba anh em ra không thể sai được tiếp tục tôi sẽ chuyển sang cho anh em sang chế độ đánh liêng liêng ở miền Bắc anh em nhé liêng miền Bắc anh em không xa lạ gì cả sát là to nhất đây anh em này Rồi tôi kỷ niệm cho anh em này Đấy, máy thì vẫn nghe gọi nắp xi bình thường kỷ niệm cho anh em đôi ba tiếng bạc thao tác thì đơn giản ngôn ngữ thì bằng tiếng Việt anh em này Đấy, bật chế độ loa lên còn anh em đi chơi thì để chế độ tai nghe à, tiếp tục này cầm tay báo luôn bốn đặt số báo luôn bảy em thấy không đặt đô báo đấy này hai hai lập tức tôi bốc hai lá đi chia bài tôi to nhất số người chơi tăng giảm tí, anh em nhá à, chín nút là chín cấm rồi không thể qua được 10 10 năm tôi sẽ tăng số người chơi lên 5 xem máy báo chính xác không đang chơi có một tụ hết tiền thì anh em sẽ tăng giảm số người chơi tùy ý anh em này đây địa hình gồ ghề đều báo hết cao thấp xô sạch cầm trên tay vẫn báo bình thường anh em thấy không thấy chưa máy báo rất là nhanh anh em nha đây này chuẩn đét luôn máy báo hai tôi chỉ việc bỏ hai lá đi thôi ở đây đánh năm nhà đấy tiếp tục này ba bốn năm này anh em đây trăm trận trăm thắng có máy trong người như có cái vũ khí hủy diệt luôn anh em nhé kỷ niệm anh em tay nữa này đấy thì lưu ý là anh em cái máy này pin rất là trâu bò luôn anh em nhé, vâng, đây xong đặt xuống đây máy báo hai tôi vẫn tiếp tục bỏ hai lá đây tôi để chế độ lo ngoài nhé kỷ niệm anh em cái tay cuối này để anh em đi chơi là an toàn vào bò này tám nút là to nhất nhé, không phải chia thêm anh em tin nhau mà chia thêm bảy bảy mười sáu anh em này mười là không anh em nhá đánh liêng miền Bắc mười là không đấy anh em quan tâm cái sản phẩm máy bài CVK 700 này anh em alo trực tiếp số điện thoại 0984 này 31 này tư quý 8 để tư vấn miễn phí về cái đồ này đây là cái máy chủ lực của cái năm nay máy này đã đẳng cấp nhá 6 đa hồng ngoại đánh ban ngày như ban đêm nhà tôi bán bảo hành đổi mới một tháng bài miễn phí một năm anh em nhá tất cả phụ kiện dụng cụ liên quan đến máy bài tôi cũng cung cấp hết thì em đi nhé đến phải đến đại lý lớn để khi có bảo hành hay có lỗi gì em đến sẽ được có chế độ bảo hành rất đãi ngộ anh em nha em thử hàng em đi trực tiếp bến xe mỹ đình bến xe giáp bát hà nội ở sài gòn em đến trực tiếp bến xe miền đông bến xe miền tây em ở xa từ xe khách xe ca xem hàng thử hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán hàng tôi có bảo hành một năm anh em lên em mua hàng hoàn toàn yên tâm không lo sợ điều gì thì ngoài ra thì tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại di động bát tàng hình không tang đĩa khiển đĩa chiều bài lỗi công ty anh em nha quan tâm sản phẩm nào anh em alo tiếp số điện thoại trên màn hình đây để được tư vấn miễn phí về cái đồ đạc anh em nha cảm ơn anh em hẹn tập xem clip của tôi xin chào anh em thì hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp anh em nhá thì nếu anh em đã là tín đồ của những bộ môn bài lá bịp không xa lạ gì cái cặp kính nhìn xuyên lá bài thì anh em biết rồi trong những các bộ môn chơi cờ bạc bịp sóc đĩa bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp thì tôi thật với anh em là bộ môn bài lá bịp là một trong những bộ môn là dễ bịp nhất tại vì sao thầy thợ rất nhiều trong cái đòn đánh bộ môn bài lá bịp thì người ta bảo rồi 52 lá bài này thì người ta những anh em biết thầy thợ người ta bịp các loại đòn em nhá thì khi mình không có tay nghề thì mình làm như thế nào tay mình vụng tay mình to thì mình làm thế nào để mình vẫn chơi giành chiến thắng khi mình đam mê bộ môn bài lá bịp thì hôm nay bên ờ, đại lý nhà tôi giới thiệu em bộ môn là cặp len mắt và cặp kính nhìn xuyên lá bài thì cái tên gọi của nó là anh em đã hiểu cái cách sử dụng và cái hiệu quả ra làm sao là anh em đeo cái cặp len mắt để đeo cái cặp kính này vào là anh em nhìn xuyên tất cả các bộ môn bài lá biệt của Việt Nam đấy tất cả các loại mẫu bài lá anh em nhá tất cả loại mẫu bài trên Việt Nam trên thị trường là có cái loại bài là vùng miền nào bài nào là cái cặp kính nhìn xuyên lá bài này nhìn xuyên được hết anh em nhá thế để thực tế nhất thì tôi sẽ đeo cái kính thử và camera để anh em nhìn khi anh em đeo kính thật tôi khẳng định em này nhìn còn nét hơn rất là nhiều anh em nhá đây là một cỡ bài tôi đã qua xử lý em này cái bài này em đeo là anh em thể nhìn xuyên được quả lá bài và anh em nhìn đọc được cả chất anh em nhá đây là con át này anh em này anh em nhìn chữ a to đùng này át đây là của át rô này nó có chất cơ đây này anh em át rô này nhìn rất là nét luôn anh em nhá đấy đây. đây là con chín này con chín nó để cái móc chìa khóa để phân biệt với con 6 đây là đây là con chín bích này anh em này chuẩn đét luôn này đấy đọc chuẩn không sai đi đây con di di đọc được cả chất anh em này đấy dưới này đây đấy con còn di tép này anh em thấy không chuẩn đét đẹp luôn không thể sai được đây nó là con hai nó là con hai bích anh em nhá ấy thì nó là đánh như đánh bài ngửa các cụ dân gian ông cha ta nói rồi biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng anh em này đây đó là con tám rô này đây con tám nha đây con chất nó có cái vạch đây là con tám rô này anh em này không thể sai được này ở đây nó là cái con chín này là chín tép này anh em à, con 6 tép này anh em này đây con 6 này anh em này không thể sai được đây là con quy em nhìn ra đấy dù ngược dù xuôi đây nó vẫn là con quy bích đấy thì mình bảo rồi không thể sợ thua tha được đánh như đánh bài ngửa đánh bài ngửa thì anh em làm sao thua được kể chứ bộ môn bài lá thì đây con ba nha nhìn ngược nhìn xuôi đâu đây đâu đều là con ba cơ anh em nhá à, chuẩn đét đẹp luôn à, đây vẫn là con ba này anh em thấy không đây nó là cái con ba bích anh em thấy không không thể sai được đây là hai cơ này đấy bảy cơ này anh em nhá đây là con quy quy tép này anh em thấy không không thể thua tha được đấy thì tại sao có thể nhìn được xuyên bài nó như thế thì anh em biết là nó chuẩn chỉ đẳng cấp ra làm sao thì anh em nhìn cái này đây là cái bài 2k rất phổ biến ở Việt Nam anh em nhá thì cái cặp kính này nhìn xuyên tất cả bài lá của Việt bài bộ tất cả loại bài này bài dòng vàng này dòng đỏ này kim cương đỏ này kim cương xanh này đấy hay bài double ca này hay bài táo bài ớt đều nhìn xuyên được hết thì cái bài này là nhà anh em đi này bài phải là bài nhà tôi anh em nhá thì em đi nhá bài này là bài hoàn toàn bình thường nhà tôi mua của tạp hóa về xử lý qua cái cặp kính này ạ thì nó nhìn nó nhìn xuyên như đánh bài ngửa biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhìn như sáng như đêm trăng rằm thì bây giờ tất cả các bộ môn bài lá Việt Nam ở miền Bắc anh em chơi ba cây chơi sâm chơi phẩm chơi liêng chơi tiến đến miền Bắc hay là miền Nam thì tiến lên miền Nam này binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm năm Nã thì đều nhìn được xuyên hết anh em hiểu một điều rằng em nhìn được xuyên hết thì cái mụ, chơi bộ môn bài gì anh em cũng giành cái phần lợi rất là cao cái tỷ lệ chiến thắng của em lên đến chín mươi chín năm phần trăm mà anh em không phải học tay nghề thầy thợ đi học tay nghề cho nó mỏi chân mỏi tay ra anh em nhá mình sắm cái bộ kính áp tròng anh em nhìn xuyên được hết các loại bài luôn thì em như thế này kính trên thị trường họ thì nhà tôi tất cả loại mẫu kính em nhá trên màn hình em đây là cái mẫu kính mỹ là một trong mẫu kính là, là đẳng cấp nhất anh em này và mẫu kính là nhìn led nhất thì anh em nếu đạt tín đồ bộ bài lá bịp không xa lạ gì kính áp tròng thì kính á, nó có rất nhiều loại kính em nha cái thời trước thì có những kính của nó nhìn nó còn mờ nhưng cái thời điểm của năm nay nó là cái kính gọi là kính 3D thì 3D tại sao là kính 3D thứ nhất là nó tối ưu rất là nhiều đầu tiên là kính mỏng hơn này thứ hai là nhìn nét hơn sáng hơn này thứ ba là đeo không nhức mắt không đau mắt đặc biệt là đặc biệt nha anh em nha là không độc hại anh em đeo vào êm rất là êm ái con gái nhiều như chị em phụ nữ đeo cái cặp len mắt là để đeo thời trang em nhá thì em đi này cái cặp kính này rất là nhỏ gọn này giá thành tôi đặc biệt là nhà tôi đại lý lớn giá thành của cặp kính rất là rẻ thôi anh em ba vùng miền bắc trung nam tất cả các lứa tuổi đều mua được vì cái giá thành nó chỉ một hai triệu rất là nhỏ anh em nhá đấy đấy rất là đơn giản thôi thì em đi nhá để tôi nhìn cho quay gần cho anh em này mới một cái lọ này một cái len mắt này anh em đeo một len anh em có thể nhìn được xuyên mắt anh em à, nhìn xuyên bài này nha ví dụ hai anh em đi chơi mà ít tiền chung vào mỗi anh em vài ba trăm chung vào mỗi anh em đeo một mắt nhìn cũng rất là led đấy thì em thích em chơi mỗi người một đôi một bộ cái kính này ạ thì em nhìn thì nó có cái màu tím này như anh em nhìn thế này khi đeo vào con người mắt nó ăn đúng khớp với cái mắt của anh em luôn người ngồi đối diện không phát hiện ra ánh sáng ánh sáng dạng quan phản chiếu ánh sáng ban đêm cũng không thể nhìn ra mắt em là có gì nếu người ta nhìn thấy có vấn đề gì là tôi kỷ niệm anh em luôn cái bộ này anh em nhá thì anh em mua cặp kính nhà tôi tôi khẳng định luôn này tôi tặng anh em một cây bài 10 cỡ anh em này để anh em có cái bộ đồ chơi chuẩn chỉ vào cái mùa mùa đông này giá rét này thì cái cặp kính này ạ nhà tôi là đầy đủ hết cả một bộ anh em này đấy thì đây tôi vừa tháo kính này ra này một bộ cặp kính này có cả hộp gỗ rất là cẩn thận cho anh em này đây anh em nhìn này đấy, một cái lọ này là cái lọ nước cất nước suối thì anh em đi chơi ạ thì không phải lo nghĩ điều gì anh em nhá cái cặp kính này ạ nó sẽ có một cái khi em đi chơi anh em bỏ cái à, len mắt này vào đây được này đây là cái sơ cua để cho mắt kính sơ cua anh em cho len mắt vào đây đấy anh em cho nước suối vào đấy thì nó đi kèm với nó là một có một cái gắp này đấy, rất là dễ dàng ông ơi thì tôi hướng dẫn cách em sử dụng cái này nhiều anh em muốn bỡ ngỡ này anh em không biết anh em lên mà vào kênh của tôi hoặc là lên mạng anh em search là cách đeo kính áp tròng nó cũng rất đơn giản nó không có gì nó nó phức tạp cả anh em ở đây này đậy cái nắp rất là kỹ cẩn thận này đấy thì cái hàng này chơi anh em ạ nhìn xuyên lá bài các bộ môn bài lá nhìn xuyên thì để nhìn đã là nhìn xuyên rồi làm sao anh em thua được ví dụ anh em đánh phẩm mà anh em biết bài làng nó đang chờ con quy hay con ca thì, thì, thì còn nâu tôi mới cho ông ăn hay anh em đánh liêng mà tôi biết ông quy ca át mà tôi lại cầm năm sáu bảy tôi bỏ luôn anh em nhá đấy để anh em hiểu rằng là chơi môn gì nó phù hợp hay đánh ba cây tôi biết bài ông thấp phát là tôi gà làng cho anh em là thêm trăm hai trăm này anh em này đeo cái kính này rất đơn giản thôi đây anh em nhìn này siêu mỏng nó là dạng 3D rồi anh em nhá tôi đua này hàng tôi bán ra là đổi mới cho anh em cái hàng này là một tháng 7 miễn phí một năm anh em quay tôi quay gần cho em này siêu mỏng anh em này đấy để anh em biết là nó đẳng cấp như nào đấy em nhìn không siêu mỏng cánh luôn rất là chuẩn chỉ ăn khớp đúng mắt người anh em luôn mà anh em nhá đây anh em khi cách đeo rất đơn giản anh em chỉ cầm đúng cho đầu ngón tay như này anh em đứng trước kính trước gương anh em dương mắt ra anh em lấy lấy cái tay trái anh em đây là cho tay trái anh em dương lấy mắt dương mắt tay phải ra anh em đặt đúng vào mắt theo hướng thẳng đứng là tự nó ăn đúng vào mắt anh em luôn tự nó bắt anh em nhá rất đơn giản luôn anh em đeo chỉ mất một phút thôi đấy thì khi em đến nhà tôi ạ thì đã được thử hàng thoải mái em nhá tôi sẽ đeo nhân viên tôi sẽ đeo trực tiếp cho anh em còn anh em ở xa tôi gửi hàng thử hàng xem hàng đúng hàng chơi ok thanh toán đấy thì cái giá thành nó rất là mềm thôi có một hai triệu nhỏ đấy anh em nhá chứ không phải là cái số tiền lớn để anh em biết rằng là thì khi em đi chơi ạ thì mình nên sắm một cái đồ chơi để anh em có bộ đồ chơi chuẩn chỉ anh em nhá đấy và tôi uh, sẽ uh, chia cho anh em một vài ba cái ván bài để anh em biết là khi đeo kính là nó chuẩn như này anh em này đấy chia để anh em biết này không mà anh em sợ thua anh em nhá đánh môn gì cũng thế thôi đây khi anh em chia ra ví dụ anh em đánh liêng đúng không thì khi anh em khi anh em anh em chia ra này, anh em nhìn này chia ra này đây vừa chia vừa đọc là bài làng luôn này anh em biết là anh em chơi không anh em sợ thua đây anh em nhìn này đấy 5 này 3 này 8 này anh em thấy không đấy nó là nó là 7 nút này đấy mình chia này chia đến đâu anh em đọc đến đấy chia này bài người ta này hai này anh em này tôi chia còn lại em này để em biết này hai này đấy 4 này 10 này đây là cái dấu cộng nó con 10 nó là cái chữ thập này nó là con 10 này đấy anh em thấy không đây tôi không cần phải chia tôi chia phát tôi đọc luôn này đấy này đây này 10 này k này k này q này 9 này 2 này 6 này k này át này di này năm này anh em quay gần tôi quay gần hơn cho anh em nhé để em biết là anh em chia gần chia xa để thấp để cao đây là con át à, tép này đấy đây nó là con át à, cơ này anh em biết này, rất chuẩn này Kazu này em đọc chất đọc vị đánh phẩm mà đọc được cả chất anh em biết rồi không mà thua 10 này đấy, rất lét em nhá di này di nó con di cơ này em thấy không không vào sợ thua được để em hiểu rằng là nó đã là đẳng cấp này con bảy à, anh em nhìn ra ngược xuôi đều nhìn thấy hết con bảy cơ này đấy thì em quan tâm cái sản phẩm uh, kính áp tròng nhìn xuyên lá bài thì em alo trực tiếp 0984314498 thì em nhìn nhá tất cả các loại kính của các nước khác nhau Mỹ Nhật Hàn Quảng Châu Thái Lan là nhà tôi đều cung cấp hết để anh em có đồ chơi chuẩn thì các bộ bài là bài các loại mẫu bài Việt Nam tôi đều có hết nhà tôi ngoài ra cung cấp tất cả dụng cụ cả bạc bịp sóc đĩa bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp ba cơ sở chính đến xem Mỹ Đình bến xe Tám Hà Nội bến xe miền Đông Sài Gòn anh em gần đâu qua đó lên xem hàng thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em để em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng để thanh toán kính áp trong nhìn xuyên lá bài nhìn xuyên tất cả bộ môn bài lá Việt Nam để anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng cảm ơn anh em xem video chào toàn thể anh em nay mình làm cái video để giới thiệu anh em cái dòng sản phẩm máy đánh bài thì đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn con máy đánh bài à, CVK 900 này CVK 700 này đấy VB6 VB8 iPhone A2 và iPhone X Smart Xbox K5 S7 đấy thì mình sẽ test từng con một thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi vào mình test luôn cái con đẳng cấp nhất định giờ CVK 900 các đây con CVK 900 các bạn này đấy với thiết kế của chiếc iPhone X mới nhất 2020 luôn con này với con iPhone CVK 700 mà ra cùng ờ, cùng ờ, đợt với nhau nhưng con này con nào cao cấp hơn thì cái con này con ngoài tất cả các môn bài Việt Nam nó đều có thể chơi được như ba cây liêm sâm phẩm chắn ở ngoài Bắc trong Nam có chuyện bài cào bình thập sám như độ gò hôm nay và biểu thì bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn chúng mình ờ, sẽ đi qua từng mỗi một từng con một và mỗi mỗi một con chỉ đánh một hai ván cho nó dễ nhá đấy cái đây mình đánh một ờ, bài cào đi bài cào miền Nam đi đấy. khi các bạn chơi thì bạn cái bạn đeo cái tai nghe siêu nhỏ nhá vòng tay bây giờ thì mình để nó ra ngoài đây mình đặt đây đấy, chơi thì đặt đây để chơi về các bạn cần những bộ bài mã vạch thì bài mã vạch thì bên mình có rất nhiều mẫu nhá đấy, mình không tiện trưng bày đây. bài gì cũng có nước bờ ca 2001 lại phổ thông này, này và bài đỏ này bài đô la vàng đô la trắng này bài nước ngoài này, bài nhựa này Đấy, rất là nhiều để mà anh em lựa chọn nhé đây là những bài cào này đang để 6 ờ, người chơi Đấy, máy báo ba Đấy, chưa ngay luôn lấy cái tay nghe này máy báo một này nhà một là 9 nút này đấy một bài cào này anh em này không thể sai luôn đây anh em nhìn qua này đấy các bạn không thể sai máy đã báo không sai được anh em có thể tăng giảm số người chơi rất đơn giản bấm vào đây này anh em bấm vào nút uh, âm lượng này là sẽ tăng số người chơi lên đấy, đấy mình tăng bảy tám tùy thì đây là cái tai nghe siêu nhỏ này anh em chơi em cho trong tai nó cho trong tai nhá thì ở cuối video mình sẽ ờ, các bạn mình sẽ về cái cửa hàng mình để thăm thoan cửa hàng nhá mình sẽ quay về cái cửa hàng của mình 6, 5, 4 đấy đây mình để bốn người chơi đi đấy, vứt cái báo này các bạn nhìn này mình kinh nó sẽ báo khác ngay này đấy bốc thì nó khác luôn này máy báo hai này này máy bài cào này đấy bảy điểm này những cái hàng khác không được qua cả hàng chuẩn xác 100 trăm luôn rồi tiếp theo mình sẽ đến con CVK 700 nhá mình sẽ đi từng con một CVK 700 xong rồi đến con giá rẻ VP6 nhá xem tốc độ các bạn của con giá rẻ nó khác cái con ờ, đẳng cấp là mấy không chắc chắn là khác rồi mình tắt cái này đi anh đây anh đang quay cái mình cái video chào các bạn thì vừa rồi mình ờ, giới thiệu các bạn cái ờ, mẫu uh, máy đánh bài rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái một cái dụng cụ khác đó là cái ví đổi bài thì bên cạnh cái ví đổi bài mình còn cung cấp những cái áo đổi bài điện thoại đổi bài nữa nhá thì cách thức chơi thế nào đây các bạn chơi các bạn giấu con bài vào đây ví dụ con hai thì mình giấu vào đây sẵn đây đấy, thì khi chơi thì mình giấu vào đây đấy, thì mình đánh liêu đấy mình đánh liêu thì mình dở ra này đấy thì ván này mình là mình chỉ có không có gì luôn mình nhớ con này trong này có con hai mình tìm cách mình đổi lại thế là mình sẽ được xin điểm cách thức chơi rất đơn giản dễ chơi dễ sử dụng cái này thì dùng uh, pin sạc nhá sạc đầy một phát là các bạn chơi được rất là lâu luôn cả tuần luôn không hết pin luôn có những cái ví mình để trong kho đến nửa năm sau ra hút bình thường hút bài bình thường không vấn đề gì nhá thì đấy cách thức chơi ví cái cách thức mà cầm làm sao cho kín thì mình sẽ chạy sau Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn khi các bạn mua hàng mà có nhiều các bạn có thể là tự nghĩ ra cái cách làm sao cho nó hiệu quả nhất để tự các bạn chơi thì bên cạnh cái ví đổi bài thì bên mình còn cung cấp thêm những cái mẫu kính áp tròng để xem bài đây là một cái mẫu kính mỹ và đây cũng là một cái cục một cái mẫu kính mỹ nữa này sau bạn xem luôn này đấy thì bên trong nó lại đựng cái mắt tròng này này đây các bạn nhìn này bạn đeo vào mắt luôn nhá thì khi đeo vào mắt cái kính áp tròng này thì nhìn bạn như nào thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem luôn nhé mình sẽ đeo cái, cái cái mắt kính và trong cái ờ, camera để các bạn nhìn thấy bạn như thế nào đó đấy thì đời bình thường nha thì mình chưa chưa đeo thì nó bài như này đấy khi bây mình mình đeo mới đeo vào này đeo vào nó khác luôn này đấy đấy như này các bạn nhìn con di này di tép này đấy nhìn cả chất luôn này a này con a này đấy con 10 này thì móc chìa uh, hình dấu cộng con 10 quy này đấy di cơ này này mình sẽ chia xa ra các bạn nhìn dễ nhìn luôn này thì khi các bạn chơi nhá thì các bạn đeo vào mắt nó còn nhìn nó còn rõ nét hơn là mình khi mình mình đang để như này luôn nó còn rõ nét hơn đấy này các bạn phải nhìn thấy qua này chưa đấy tám này đấy rất là chia ra nhìn thấy gì này gì tiếp này Đấy. thì bây giờ mình cung cấp tất cả các dụng cụ liên quan cờ bịp như bầu cua tài xỉu sóc đĩa máy bài dạy bài tay không cửa hàng nhà mình ở làm ở bến xe miền đông sài gòn và bến xe miền đình hà nội các bạn ở ngoài bắc có thể đến bến xe mỹ đình ở miền nam thì bến xe miền đông sài gòn các bạn vào nhà kiểm tra hàng thử hàng thực tế hàng mình bảo hành một năm cho bạn tất cả sản phẩm các bạn xem chưa